Xin chào anh em thì à, gần đây có rất là nhiều anh em đang quan tâm tới cái máy nghe một tài xỉu đấy thì anh em nào quan tâm ấy, thì cố gắng theo dõi clip này clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em và hướng dẫn anh em cách sử dụng cái máy nghe một tài xỉu thì với cái máy nghe một tài xỉu đấy nó rất là phù hợp cho những anh em làm tay quan đến các sân chơi các sòng sới anh em không luồn được nắp đĩa quân hột hay cũng như không chạm tay hột anh em đều có thể chơi được em nhé thì à, tôi có chuẩn bị cho cái nắp này cái đĩa trọ này và một số quân hộp trọ đây thì những quân hộp trọ này đấy, đã được chính tay tôi bo phá góc cạnh chống lại tất cả các thầy thọ em nhé đây tôi sẽ dùng đũa này ngoái lên này để lấy ba hộp bất kỳ đấy. hộp nó phải hoàn toàn bình thường nhé đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hộp bất kỳ anh em lưu ý nhé với cái máy nghe hộp tài xỉu này thì nó có thể nghe và phân tích được tất cả các loại hộp tài xỉu hột trợ hay hột công chuyện hay 11, 12, 13, 14 đều được hay nắp đĩa gì cũng được em nhé nắp quấn băng keo hay quấn chì đều được không ảnh hưởng anh em chỉ cần lưu ý cho tôi là chỉ làm sao ngồi một mét rưỡi đổ lại tai anh em nghe được cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra thì máy để trong người nó sẽ nghe được đấy nó sẽ phân tích và báo dung cho em biết đấy chỉ cần lưu ý làm sao để cho máy nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là nó sẽ phân tích và báo luôn cho biết được tài hay xỉu anh em nhé đấy thì à, trước tiên tôi xin phép là chứng minh với anh em bộ hột và nắp đĩa nó là hoàn toàn bình thường đây hột soi xuyên ok nhé hoàn toàn bình thường lưu ý nhé những cái quân hột công chuyện đấy anh em soi đèn flash này nó sẽ gợn đục em ạ soi xuyên hoàn toàn bình thường nhé ok đây đĩa đây đĩa xoay xuyên nha ok cho anh em những cái bước kiểm tra này cố gắng kiểm tra thật kỹ tôi. à. lưu ý nhé cứ nắp đĩa quân hộp và anh em xoay đèn này hoặc thì lâm châm không biết là ok anh em nhé là đĩa hộp hoàn toàn này không hề đây ok nhé Đấy, cục lâm châm này rất là hít anh em Đấy, sau khi chứng minh em nắp đĩa quân hột nó là hoàn toàn bình thường thì tôi sẽ hướng dẫn anh em thì đây là cái máy nghe của tài xỉu công nghệ mới nhất hiện nay đấy, nó rất là nhỏ gọn em nhé về hình dáng thì rất là nhỏ gọn thôi đây khoảng hai đầu ngón tay của tôi đây anh em có thể là để ngụy trang trong người để những cái vị trí kín đáo nhất sát với da thịt của mình để mình dễ cảm nhận cái nhịp dung của nó anh em nhé thì tôi sẽ bật máy lên này đấy công tắc đây đấy, em bật lại on là bật đấy, off là tắt đây đấy, tôi sẽ để đây để cùng trải nghiệm với anh em anh em nhé anh em lưu ý nhé thì với cái máy nghe của tài xỉu này nó báo dung tài xỉu tương ứng một dung là xỉu hai dung là tài em nhé máy báo hai dung anh em tài tôi tài này 11 nút ok đấy anh em chỉ cần mang theo cái máy nghe này tới sân chơi của người ta nắp đĩa quân hột của người ta đấy nắp đĩa gì được quân hộp gì được mình không cần quan tâm anh em nhé máy báo một dung anh em xỉu tôi đấy, chắc chắn là xỉu anh em ạ xíu này 10 nút ok Đấy, em vào sân chơi người ta có sóc dài em đều thể chơi được em nhé không ảnh hưởng gì vì bản thân cái máy nghe của mình ấy nó nghe cái âm thanh cuối cùng của một rơi xuống đĩa để nó nhận biết được cái luồng âm phát ra đấy là của mặt nào và nó phân tích em nhé đấy như thế này đây máy báo hai dung anh em anh tài thôi chắc chắn là tài rồi tài này ok anh em lưu ý này em nên ngồi phạm vi một mét dễ đổ lại đấy là phạm vi hợp lý nhất nó nghe âm thanh để nó phân tích và báo dung anh em nhé máy báo hai dung anh em tiếp tục đánh tài tôi tài này ok cái máy này chống mọi tiếng ồn anh em cho nên anh em vào sân chơi có tạt âm tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé Đấy. không ảnh hưởng gì anh nhé Đấy. nên anh cứ yên tâm nhé có thể áp dụng vào mọi sân chơi của mình đây là tôi để đây để nó phát ra cái tiếng kêu to hơn để anh em cùng cảm nhận cái nhịp rung với tôi còn em để trong người nhé máy nó rung rất êm một mình anh em cảm nhận được nó người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em ạ máy báo hai rung đây anh em mới tải tôi à máy báo một rung em chỉ của tôi xíu này 10 nút ok đây tôi sẽ cầm trên tay nhé đấy anh em nên để sát với da thịt của mình để mình dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó em nhé sóc xong hai ba giây là nó phân tích xong nó bảo cho em biết nhé máy báo một dung anh em ấy xỉu tôi xỉu này ok đấy thì cơ sở tôi ấy, tư vấn rất là nhiều đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc địa bài ná game hack trên điện thoại đây em cần em cứ liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em những cái tiếng này đây máy báo một dung anh em ấy xỉu tôi xỉu này chín nút ok rung rất êm nhé không hề phát ra tiếng động tiếng kêu gì nhé nên anh cứ yên tâm đấy thì anh em lưu ý này em nên mang nắp đĩa quân hột đến trực tiếp nhà tôi để em cùng kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó anh em nhé Đấy, em có thể là mang hột bo phá góc cạnh hay nắp quấn băng keo quấn trì vào để kiểm chứng cho tôi như tiếng này đây máy báo hai dung anh em đánh tài tôi chắc chắn là tài anh em ạ tài này ok đấy độ chuẩn xác của nó là gần như tuyệt đối anh em nhé để em quan tâm tới cái công nghệ mới nhất hiện nay Đấy, máy nghe âm thanh hoặc tài xỉu thì liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em